rồi mình thôi đón đưa giữa gió mưa đời mình em sớm khuya đi về đã mấy thu rồi mình thôi gọi tên trong từng giấc mơ mình thôi mong chờ mong chờ đã mấy thu rồi mình thôi nhớ nhau lúc hoàng hôn về mình em đớn đau đớn đau đã mấy thu rồi lòng anh vẫn mơ bên khóm hoa đào còn in dáng thơ dáng thơ người ơi người ơi nhớ trăng nhớ trăng tình thu năm ấy ngày ta trong tay mùa ca vàng đôi đôi mơ đông say ngàn sao kết hoa ngàn hoa bướm bay tiếng khơ đồng đầy đã mấy thu rồi lòng luôn nhớ nhau ngân phim xương cầm càng thêm đớn đau đớn đau đã mấy thu rồi hồn anh vẫn say tranh choáng men đời từng đêm ngất ngây ngất ngây để rồi chiều nay trong nắng thu gầy lòng nghe đắng cay khi gió thu về nhìn hoa lá bay tình thu năm ấy giờ như bóng mây còn trong tay múa ca vàng đôi đôi mơ đắm say ngàn sao kết hoa ngàn hoa bướm bay tiếng thơ đồng đầy đã mấy thu rồi lòng luôn vẫn phim xương cầm càng thêm đớn đau đớn đau đã mấy thu rồi hồn anh vẫn say tranh choáng men đời từng đêm ngất ngây ngất ngây để rồi chiều nay người ấy ơi trong nắng thu gầy lòng nghe đắng cay khi gió thu về nhìn hoa lá bay tình thu năm ấy giờ như bóng mây còn thu năm ấy giờ như bóng mây còn chỉ